Địa Nhật Hiệu bếp là Rinnai Bếp này có model là KSR56BNL Thì đây là nội thất của bếp đây Thì trước khi à, test những cái chức năng của dòng bếp này Thì à, Sở Rẻ Hơn Khuyến Mại sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp Có những cái chức năng an toàn cơ bản Và một số dòng bếp có mặt kính cường lực full chức năng Và bếp âm bếp mà có những cái chức năng an toàn cơ bản á, đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa thì cái khóa ga mà khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè còn khóa ga mà khi nước cạn nồi thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này khi nhiệt độ đạt đến hai trăm rưỡi ở cái que cảm biến này nè thì nó sẽ khóa ga lại còn có một số bếp á, thì nó có thêm cái ờ, nút 3 giây như bếp này đây có thêm nút 3 giây này thì nó chỉ tăng nhiệt độ của que cảm biến phía bên phải này lên tới nữa là 300 độ thì nó sẽ khóa ga nên nó rất là bất tiện cho chúng ta khi mà rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khắc phục cái vấn đề đó thì shop rẻ hơn khuyến mãi có là một loại công tắc rang đây như công tắc này đây giúp cho chúng ta có thể rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị à, khống chế nhiệt độ nữa bạn nào có nhu cầu sử dụng thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook thì đối với bếp này nó không có cái nút 3 giây thì shop sẽ hàng một cái lỗ để bắt công tắc vào đây các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái này công tắc tính năng rang nó sẽ bật lên khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường còn có một số bếp á, thì nó sẽ có cái nút 3 à, giây á, như bếp này thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này thì khi sử dụng thì các bạn sẽ đè giữ để nó sáng đèn lên trong 3 giây và khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 nè tiếp theo số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 cũng đã được gắn cái công tắc rang giá nó chỉ có một triệu rưỡi thôi do cái mặt này nó bị ố đây nên shop sẽ đưa cái giá thấp nhất để à, cho các bạn dễ lựa chọn Số 3, bếp này được sản xuất vào năm 2017, có mặt men chống xước, cũng đã được gắn cái công tắc rang. Số 4, Rinnai, mặt men chống xước, giá 2 triệu. Bếp này sớm có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng. Số 5 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước, đã được gắn công tắc rang nè. Ừ, giá chỉ có 1 triệu 6 thôi. Số 6, Paloma, mặt men chống xước, đã gắn à, tích hợp cái công à, tắc rang vào nút 3 giây này rồi giá 1 triệu 8 tiếp theo là là số 7 Paloma bếp này có nút nhấn ừ. mặt men chống xước giá 2 triệu tư số 8 Rinnai cũng là bếp nút nhấn có mặt sơn tĩnh điện nè giá 1 triệu tư số 9 cũng là dòng bếp Rinnai nút nhấn mặt men chống xước giá 3 triệu 2 cái này còn rất là đẹp số 10 Paloma nút nhấn mặt men chống xước giá 2 triệu số 11 giá 2 triệu 2 cũng có mặt men chống xước đây tiếp theo ở à, vị trí số 15 đây là dòng bếp có ờ, mặt kính full chức năng thì đối với những dòng bếp full chức năng thì nó sẽ có những cái chế độ như là nấu cơm nấu cháo hiện giờ nấu còn đây là chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt ở trên là hâm và nút 3 giây ở bếp nướng thì nó sẽ có hẹn giờ nướng nướng ở bếp này thì chỉ có một tầng lửa thôi giá của nó là 4 triệu rưỡi đây là cái mặt kính cường lực của nó đây bếp sẽ có kiền và nắp khói cũng là inox và cái nắp che đầu chứa lửa này nè nó là inox đây số 16 Rinnai mặt kính cường lực viền inox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 có mặt kính cường lực mặt kính tràn viền màu đen thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu nướng như những dòng bếp khác hẹn giờ ờ, nướng cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng nướng nó cũng có chế độ nướng tự động theo cái loại thực phẩm tiếp theo số 18 đây là hàng trưng bày mặt men chống xước 19 hàng dùng lướt cũng là mặt men chống xước số 20 Rinai có mặt men chống xước đây hàng này là chỉ được à, dùng lướt qua thôi tiếp đến đây là một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm mà shop vẫn chưa có vệ sinh bạn nào muốn vệ sinh thì sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì trước khi giao bếp thì shop cũng sẽ test những cái chức năng của bếp đầy đủ cho các bạn xem và có bảo hành còn những dòng bếp từ mà có cái công suất nấu của nó trên 2.000W thì nó sử dụng nguồn điện là 200V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 để giao cho khách và tôi sẽ đóng nắp lại để cho các bạn xem được cái ngoại thất và test những cái chức năng của nó bếp này có mặt sơn tĩnh điện này nằm ở mức giá là 1 triệu ba đây là nội thất của bếp này những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại để tránh chuột vào bên trong cắn phá dây điện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 thì ở hộp pin này các bạn có thể không cần phải sử dụng nữa đây tôi đã lấy ra nhưng khi mà các bạn sử dụng nguồn 3V này á thì khi mà cúp điện thì ta lại à, ngưng sử dụng bếp thì để khắc phục thêm cái vấn đề đó thì shop cũng sẽ tặng thêm một cặp pin à, theo bếp về để các bạn sử dụng khi cúp điện thì các bạn có thể bỏ trực tiếp cái à, hai cục pin này vào bên trong hộp pin trong hộp pin này để sử dụng chung giữa nguồn 3V và pin này đều sử dụng được bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động cái ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên à, phải tôi đo là 190 đây còn bếp bên à, trái 220 tùy theo vị trí mà nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau thì đối với cái tính năng mà nước cạn nồi này á, thì ở cái que cảm biến này nó chỉ chịu cái nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga có một số bếp á, thì nó sẽ có thêm cái nút 3 giây ở đây thì nó cũng chỉ tăng nhiệt độ của que cảm biến ở bên trái này nè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 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook thì như bếp này các bạn mà gắn thì shop sẽ tích hợp vào à, cái nút 3 giây này thì các bạn sử dụng thì mình sẽ đè giữ cái nút 3 giây nè 3 giây để nó sáng đèn lên thì khi sáng đèn lên thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên mức tối đa không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa các bạn mà không sử dụng nữa thì cũng bạn nhấn một lần nữa để tắt nó đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn đối với bếp mà nó không có cái nút 3 giây á thì shop sẽ khoan một cái lỗ để à, bắt cái công tắc vào thì ở vị trí này thì khi sử dụng á, các bạn sẽ gạt về vị trí bên trái này thì bật tính năng rang nó lên khi không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải tính năng rang nó sẽ tắt bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường